trời ơi trời ủa hàng này nữa trời ơi giờ uống la nữa hả má giờ uống a nữa cái hàng này hàng cho xiền rồi oh, đúng không anh nghi này cho rồi mấy em giờ dư tiền quá sao á muốn ăn nhập đồ về cho vậy đó hả ờ mấy cái công sức thằng Duy Nguyễn này á nó ngồi nó bia bộ ba thằng Thánh là cái nổi tiếng ừ, trên mạng sòi nổi như còm luôn rồi đúng không uống là căn bản libo trắng đen libo trắng đen nó trở thành quyền thoại rồi cái tật của mình đó mỗi lần mình căng thẳng mình áp lực là mình tìm tới phụ nữ rồi à, mấy em tao giờ tao tao, tao, tao, tao mệt quá tao đi massage đi hãy để thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng là thất bại doanh nhân streamer đồng hành cùng BVT CEO Duy Nguyễn khỏe đẹp thành công đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến VPT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Rồi chào mừng các em đến với chương trình vlog của anh Nguyễn nha. Thì à, ngày hôm nay á, thì anh vô trong à, phòng làm việc của anh á, anh thấy thằng đóng này. Nhưng mà thật ra đóng này là nãy tụi em coi video về thẻ tín dụng nó cũng ra đóng này rồi. Không phải là anh vô tình mà là anh cố ý anh không hề đá động gì tới cái này cả nhưng mà anh để ờ, show hàng chơi vậy đó để làm chi đó là marketing đó là nghệ thuật marketing mình quảng cáo mà không là quảng cáo tức là ví dụ bây giờ tụi em muốn quảng cáo cho nên lý nào lôi đứa ra chửi chết mẹ nó luôn hai thằng a thằng a chửi thằng b b cũng phốt nè hai đứa ra quảng cáo cho nhau ok nói chung á thì cung công đôi chuyện thôi mấy em anh nhìn cái đống này anh chán quá chán là chán là tụi nó nhập cái đống này về anh không hề biết còn mặc dù anh là giám đốc công ty nhưng mà nó nhập cái đống này anh không hề biết tại vì đã từ lâu rồi anh không có kiểm soát cái vấn đề nhập hàng không có theo quy trình không có nói chung không làm nữa để tụi nó tự làm ấy oh, mà tụi nó tự làm tụi nó đưa mình đến những cái bất ngờ thế thì bất ngờ là cái gì đây tại sao trong cái mùa covid này mà tụi bay nhập hàng về nhiều vậy rồi làm sao tao tiêu thụ cái đống này làm sao một ông trùm marketing như tao có thể quảng cáo hết cái đống này trong khi ad hôm qua tôi quảng cáo chưa hết nữa đúng không nhớ nhớ wow quảng cáo Advogan mới con này à đó mới con này à đó mới con Amrokem với thằng uh, MVP 3D mình nào là nói ừ tốt nhất cái ABC đủ nổ quá trời luôn ở mấy còn em MVP thì chưa làm nữa nè em chưa làm nữa mà bây giờ nó nhập thêm đóng rồi nữa mới có ngày rồi đó không phải lâu đâu mấy em thì bây giờ em nhìn coi trên đây toàn đồ lạ không à để để để quảng cáo một sản phẩm anh phải dùng anh phải trải nghiệm anh phải tìm hiểu đúng không rồi xong anh phải lên mạng anh đọc những cái tin tức hot hot để anh ngọn chim chim vô anh mới nói ra câu chuyện được mà bây giờ nó đưa anh bàn anh thôi anh quảng cáo giùm em mày để bán vả quá anh nó vả vả con khỉ tao vả mày nữa vậy thì nhưng mà cái vấn đề đó không tức bạn này nè cái tuổi trẻ trâu này nè nó làm ăn nó rất là sai nguyên tắc nó nó mới tối ngày bây giờ anh cho nó chém gió đối tác nó chém cái kiểu gì đó mà giờ nó đem đóng hàng về đây nè thằng đối tác rồi mày chỉ biết bán hàng thôi nhưng mà mình là thằng tiêu thụ phải nghĩ coi ừ tiêu thụ trong mùa này nó làm sao dịch covid sắp chết bà đó tới nơi rồi gói cứu chợ không có thấy đâu hết mà tối ngày mày cứ vô mà nhập cái này về sao bán nổi đúng không mà riết có để à thực phẩm bổ sung của mỹ mà để súp tàu á nó để trời ơi má quẹo lửa này không được tới giỏi này há này không được quẹo trời ơi ừ, vừa phải thôi đó mà anh anh anh tìm hiểu rồi cái tháng này nè là nó nhập hàng giá trị cực kỳ lớn đúng không tháng 7 tháng của hồn ông ơi tháng 7 tháng của hồn mà làm nhập hàng kinh vậy <laughs> đúng không nhập như vậy nó vi phạm nguyên tắc về kinh doanh là cái dòng vốn của em nó không có ổn định đúng không dòng vốn của em nó phải điều điều điều nó theo chu kỳ nó phải sự tính toán chứ tự nhiên trong cái tháng này nhập một đống như vậy nè rồi tháng sau nhập cái gì rồi tháng sau nó nhập cái gì nó bởi vì phải trem lên lại cái đội mà cái đội mà xuất nhập khẩu được cho nó nhập hàng hôm nay đưa nó đưa giấy anh đâu ký đâu anh ký anh không nhìn đó em anh ký anh không nhìn đó anh livestream anh thấy đó thì giờ hậu quả ừ <laughs> hậu quả rồi cái gì mà lao quắc vậy mẹ mới ờ, mới nhập thằng thằng nó rồi thằng thằng MVP ờ, 3D mới làm cái đợt mấy ngàn hũ luôn mà biết nhiêu hũ không ông mới mua cha con nó lên lên lên xuống không có tiền anh ơi trời ơi em sinh viên gì đam mê ông cái tống này mới sao tôi thụ này rồi nó tán thêm thằng nữa đầu tiên trong đây có con thằng giống giống đó nè nè nè à, alpha bum ô mấy con thằng giống nó đúng không mà thằng này rồi đó, thằng này nó đang đau đầu cách bia rồi sao rồi bây giờ nó nhập thêm thằng này nữa hai thằng này y chang nhau khác hẳn rồi thằng này á là cũng là quạt cao không kích thích thằng này cũng là quạt cao không kích thích thằng này uống vô mẹ như sipadop bụp bụp bụp bụp bụp bụp anh livestream em thấy đó giờ không biết sao nữa. táo quả không tin luôn đó rồi thằng khứa này nữa Ô, mấy thằng khứa này sáng nay nhiều người hỏi nè protein plant giờ protein plant protein là protein thực vật Ờ, mấy thực vật thì giờ nó hỏi anh về mà hỏi anh anh anh bỏ rau củ sành hả anh nó ờ, ờ. bỏ ông nội tao chứ bỏ trời ơi tao quảng cáo thằng rau củ sành tao mệt thấy bà nội luôn việt nam mình nó còn đần lắm ông nội trời đất ơi đụng tới đồ chai là nó nghĩ tao tàu hủ rồi à mày ơi thế anh làm muốn bỏ nghề luôn á ở bên mỹ á đồ chai nó vip nó là organic nó là thiên nhiên đó ủa mới về việt nam nó thôi ăn tàu hủ được rồi uống sữa đậu nằm được rồi mua rau phun sành chi tốn tiền mà nó đâu có biết rằng rau phun sành á nó là chiết xuất cao cấp của những cái hàng mà nó ra được bên mỹ á là gì gạo lứt gạo lứt cho là gạo nâu á brown rice ok rồi cái thứ hai là artiso biết chưa Ô, mà cái thứ ba nữa là đậu hà lan đó rồi cái thằng núi trách nó càng cửa nó cà khẹ với thằng ra san nó thấy Sam nó có con sành nổ quá Ê thằng sành bên Mỹ rất nổi tiếng nha mấy em wow. Nó gồm có bột, nó gồm có bánh nhưng mà bánh về Việt Nam á bán chậm bán chậm anh không nhập thôi nó càng cửa nó ra lăng protein mấy biểu tượng màu xanh mấy cái cú này toàn núi đất nó chơi lớn rồi đó tùm lum hết rồi nào là gì à, à, được sản xuất à, bằng à, bằng gì được sản xuất bằng nguyên liệu thiên nhiên thiệt một trăm phần trăm tự nhiên rồi tinh thực vật mùi vị ngon à, không em đó quá trời luôn 20 gram protein lần dùng bốn nguồn protein à, không béo không gluten ô mẹ mệt quá trời nó nổ gì từ lửa đây sunflower là cái chó gì nè sunflower quảng dương ô mẹ sunflower protein pyrotin là đậu rau rai đầu mà rau rai nữa pumpkin nữa trời ơi ơi giờ nghĩ sao quảng cáo tiếp ô mà trong khi thằng thằng ro của sành nó còn có trong kho còn hàng nữa ờ, giờ ờ. thêm bằng này nữa ồ mà chưa tức đâu cái này mới tức nè ồ mà ea ea cộng thằng kho thằng khứa này nó còn kho nè ồ thằng khứa thằng khứa này nó cũng là e cộng luôn bây giờ nó đổi nhãn mẹ variant variant quá giật gì đó không biết nữa nó ra thằng khứa đen thui vậy bây giờ khách hàng nó hỏi anh ủa thằng khứa nào tốt hơn anh ông nội tao cũng biết nào tốt hơn nữa chưa xài sao biết ba đúng không bởi vậy đó anh mà mở miệng ra nói câu gì đó là anh phải trải nghiệm phải sử dụng hết anh mới dám nói anh phải cảm nhận từ mọi góc mọi khía cạnh và góc độ trong buổi tập sau trong lúc làm sao lúc ôm gái thì sao thì mới nói được đâu bây giờ cùng hãng thôi à cùng hãng thôi thằng này EA thằng cộng thằng này cũng EA cộng vậy nào tốt hơn nào thằng này còn giờ sao bán này mày nhập về mày không nhìn thằng này con kia mày bỏ tiền ra không á cái này toàn là tiền của anh đó không phải giỡn đâu phải tự nhiên nó có đâu rồi thêm nữa tao chỉ có đóng tao sốt luôn mày ơi rồi mày ao clip mùi mới trời đất cơ quay hồi tuổi thơ biết gì không này mấy cái gì kẹo kẹo kẹo thú kẹo dẻo á kẹo dẻo mà hình mấy con thú á mấy đứa nít thích lắm ông mà đừng nói outlet rồi bán cho người 16 tuổi nha trời đất ơi gì gummy bia không phải gummy bia mùi mới mùi mới thôi nó là outlet mà nó mùi mới ngày xưa đó lúc mà còn ở đường 6 á outlet bán con mồi à bây giờ outlet cái chọc mùi ông nội tao quảng cáo cho tao chết luôn bởi vậy mấy em hỏi anh á anh Duy ơi còn hàng này không còn hàng kia không anh còn mùi gì ông nội tao cũng biết mùi gì nữa quá trời sao nhớ nổi không nhớ nổi đúng không năm mốt á mấy thằng khứa media đó mày thiết kế á mình phải có hình mà trồng như nè những cái mùi nào có có, có trồng hàng dài đó ờ qua cho tao biết mùi gì giống đó sắp hàng vậy nè hiểu không Ô mà còn này kem ba màu nữa hả ông kem italy mấy triệu tôi tụi mệt quá nè nè con khứa kem italy nữa nè mấy em ông mắc kem ba màu tao uống mà không ra mùi kem mà tao chửi nha tao nói trước rồi đó ờ có hình kem ba màu nó nó là audit thôi nhưng mà mùi mới vậy tóm lại nó có hai mùi mới phải không bây giờ mày chơi đồ trẻ em vậy luôn hả cái là, là là, kẹo dẻo với cái kem ba màu thôi tao thua còn thằng khứa này gì nữa đây thằng lai like bolac 6 for her nó màu xanh nó có chữ for hơ vậy đàn bạn gái uống ngang đàn bạn gái uống em hàng mai mốt là review sau bữa nay chỉ anh thể hiện sự bức xúc của anh thôi ổn này for hơ gái uống nè vậy đàn gái có hàng riêng cho mình thôi nha hôm nay xài chung gì xài chung đôi khi nó mạnh liều quá gì hay là sau đó gì rối nọ rối loạn nội tiết tố gì rồi xài hàng Forher đi Forher là thiết kế dành riêng cho nữ nói chung là dòng họ của uh, Libo xích của thằng Nutrat là nó siêu đỉnh là không bàn cãi nữa nó là vậy đó rồi thằng này có như giống giống nhau để con gúp đi thợ ăn khứa này nữa hả BC sáu ngàn nữa này mua vậy chắc cho quá Trời đứa ơi cái thành phần gì đâu mà nhìn nó đơn giản vậy trời Được 6 gram protein, được 6 gram BCA mấy em Cái này thuộc dạng là BC thùng túy luôn á BC thùng túy luôn là ngoài BC ra không có cái gì á đó. đó Cái hàng này cái hàng sinh viên quá đúng không hàng sinh viên hàng công nhân hay hàng tặng hàng này bốn ít với em hiểu rồi trời ơi trời ủa hàng này nữa trời ơi giờ uống sơ la nữa hả má giờ uống coa nữa cái hàng này hàng cho xiền rồi oh, đúng không anh nghi này cho rồi mấy em giờ dư tiền quá sao á má nhập đồ về cho vậy đó hả thằng thằng thằng thằng CLA nó giống như ly bô trắng á mà trong ly bô trắng này nó không có CLA ok thì giờ uống à, là a ghét trung liêu màu trắng đúng bài này chắc nghĩ hàng hàng tặng rồi hàng gì cho chị em phụ nữ hay là gì đó nhiều quá này gì đây bca sáu ngàn sao nhiều mũi vậy a mùi này mùi mùi lê hả thôi má mệt quá trời luôn ủa này mùi này khác nữa đồ cái sản phẩm hai ba mùi ghê vậy bà mùi này mùi trái cây tổng hợp rút buôn trời mày vô mày mày mày, mày, mày giả trâu mày giả trên bàn tao vậy đó hả nhiều dữ vậy à cái này gì đây libo sáu plus steam free khứa thằng thằng thằng khứa thằng thằng, thằng, thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng quá mày ơi <laughs> thằng thằng trách thằng cái thằng này quỷ tao tao làm ăn với tao bực mình nhiều cái lắm em nó nó ngồi nó đổi sản phẩm liên tục à quảng cáo mệt tới bà nội luôn á đúng không má anh là người chứ phải quỷ đâu mà trời ơi cái thằng nu trách đó là một bên hãng nó đổi sản phẩm liên tục nó đổi nhãn nó đổi công thức đổi thành phần ông ngoài chạy theo nó đó luôn á tốn tiền lắm chạy theo này nè thứ nhất á mày tốn công quảng cáo tốn công bia sửa bài viết cái trong khi mình làm cái video quảng cáo mình dàn dựng công phu mới up được 3 tháng đổi sản phẩm muốn chửi thầy nó luôn em nó làm nó nó hù người ta nè cái live lắc steam free nó hù nó nhìn cho nó ngầu cho nó ghê vô nhưng mà thằng này là live bố trắng ông nội ơi thằng này ngày xưa là live bố trắng ông em thi sản xuất tiếp live bố trắng đi tự nhiên giờ chuyển qua cái này đâu có bán cho mày tao cũng nóng nữa nó live bố trắng thôi chả khác khi khô vậy đó á quên có khác không biết để soi cái đã nhưng mà thằng này anh đọc qua anh biết bản chất là bù trắng mà nó làm trong bia bộ ba thần thánh ở ờ, mấy cái công sức thằng Duy Nguyễn này á nó ngồi nó bia bộ ba thần thánh là nổi tiếng trên mạng sòi nổi như còm luôn rồi đúng không ú là căn bản lipo trắng đen lipo trắng đen nó trở thành quyền thoại rồi rồi xong bây giờ nó đổi thành đen thui lùi hết trơn rồi tao bia sao đúng không không lẽ giờ lipo đen đen ông nói vậy bia bia sao mày thấy có nó làm ăn mày xấu gai không đó giờ VR sao làm anh phải nghĩ ra một cụm từ mới nữa nó mệt ghê luôn giờ trăm công nghìn chuyện rồi còn nào chửi nữa không anh phong bùm nói có ê thằng này như hai mùi má ơi ồ anh phong bùm hai mùi hả thằng thằng thằng khùng này nó mới thêm thiết kế chỗ tre thằng này là mùi à, mùi mùi mùi à, mùi à, mùi cam thằng mùi ráp má hình hồn ma ớn ăn không má thằng thiết kế sủ nhi bà cố luôn nó thiết kế hình nó súp hình hồn ma tao cũng sợ nó luôn rồi đó bây giờ đang đau đầu thấy mẹ sao nhai cái đống này đi chứ tình hình dịch giả nó leo thang nó kinh hàng hóa giờ nó nhiều quá trời luôn có trăm mặt hàng luôn nhớ nhớ trả nổi luôn rồi đó giờ chạy theo cái đống này bọn web nó ngồi sửa bài chết mẹ luôn ê web quay làm hết chưa cái đống này hoàn thiện bài viết hết chưa chưa hoàn thiện bài viết nữa hả thì cãi bà nó lên hãng đi rồi dịch ra rồi thêm mắm dặm muối ngầu vô rồi xong rồi làm hình anh là làm hình ảnh làm design thì nó vô bỏ hình vô catalog đồ yes. chuẩn bị in mấy ngàn cuốn catalog cho đại lý thương hiệu rồi wow quá giờ sửa cái đống này cũng cay nói chung đó là câu chuyện của nutrách thôi đó ông nội hãng thôi nha mà không phải là tất cả hàng trách đâu thằng mới nhập về rồi đó còn đóng hàng cũ nữa thôi mệt quá thì không biết đi đúng đường không ta chứ sao ta thấy áp lực nó ngày càng nặng mấy em nhiều khi má nhìn cái sản phẩm là hết muốn đọc luôn trời đất ơi vụ quá nghe a là 8 gram ghê má thằng thằng nhỏ xíu về 8 gram mà thằng này bán sao thằng này nhiêu thằng này 8,5 gram ông hơn được 5 gram á hả về này mày tin không thằng này có nửa giá này à thằng này nửa giá thằng này ghê chưa nó thôi mấy em mua gì mua hàng bbt được rồi mấy em cứ mua thì đi anh cảm ơn tụi em thôi chứ giờ đóng này hiện tại anh cũng quan mang quá anh chả biết làm gì hết á anh cũng tâm trạng nó rối bời rồi à. đó còn nữa còn nữa mai chia sẻ thêm tin buồn nữa thằng khốn kiếp rb sắp về nữa thằng đó thì cũng không ít thằng này đâu còn không ông nội rb ông nội rb nhiều mã hàng lắm rồi sao sắp tới còn thằng khứa nữa thằng khứa bắt âu á thằng đó tao chưa nói thôi con me tự nhiên á mình lên cái kế hoạch hàng cho hồi, hồi cuối năm 2019 à, á thấy tình hình đó mình lên kế hoạch cho năm 2020 mà nó dính con covid nó dính con covid vô giờ phóng lao phải theo lao luôn thằng kia nó còn men câu rất là chua chát mấy em anh duy à, anh duy bán súp không giờ lỗ đâu anh bán không hết uống anh ờ bán không hết uống uống đi tao uống ra vậy luôn nè thôi mệt quá thôi tao quay làm sao làm tao hết biết rồi Ồ, ờ, mấy thằng BDA tụi bay vô dọn dẹp hay vô làm web làm quyết gì mà um, phòng marketing đồ viết bài đồ đi để tao giờ tao tao, tao, tao, tao mệt quá tao đi massage đi cái tập của mình đó mỗi lần mình căng thẳng mình áp lực là mình tìm tới phụ nữ à mấy em Tập luôn mẹ chửi tao chịu à anh đi massage đi nhưng mà yên tâm đi anh